Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình Mình là Phong Lê đây đó ờ, thì uh, khá là lâu rồi mình mới ra clip cho anh em Thì mấy hôm nay thì uh, các girl lớp trích trên uh, Facebook Thì uh, xôn xao các uh, cái tool mà úp spam uh, ờ, lên 339 uh, ờ, để uh, um um lóc uh, 723 uh, 277 đấy thì uh, thì uh, mấy cái tool đó thì uh, chúng nó bán là 500k đến 600k một uh, cái tool mình thấy uh, khá giá là khá hơi là chát và là bởi vì thế thì uh, hôm nay mình sẽ uh, làm clip share cho anh em uh, cái tool này nha thì ờ, cái tool ờ, này mình xe thì ờ, khác với cái tool mà chúng nó bán ok thì đây là giao diện các cái tool nha đấy tool này thì nó sẽ lưu lại sẽ lưu lại tất cả các hoạt động của ông chủ của các bạn đấy ok thì mình sẽ làm demo cho anh em luôn đấy con clone bị đai uh, 237 của mình làm clone anh em đầu tiên anh em uh, mở hai tắp lên anh em uh, muốn uh, treo máy tắp cũng được nha đây thì thuộc của anh em anh em uh, vào lên lên ba chín cho mình nha anh em không cần lắm mình đạt đâu anh em vào thẳng lên ba ba chín cho mình Đã được đây anh em ờ, anh em ờ, đổi thành mờ Facebook nha đây, anh em ờ, đổi thành mờ Facebook cho mình nha ok sau khi anh em đổi thành mờ Facebook thì anh em up chứng minh nhân dân lên nha up 28 lên cho mình nha ok thì à, sau khi up thì anh em à, điền à, email vào ok thì à, anh em à, nhấn cái này nha anh em thấy chưa lặp lại không anh em sẽ cài là vô hạn nha ok sau đó anh em à, nhấn thấy chữ recorder không anh em à, nhấn vào ở đây thì nó sẽ ghi lại các hoạt động của con chuột các bạn ok các bạn nhấn mặt đầu nha ở đây thì mình đeo à, thật nên là mình sẽ không à, bọc vô để à, mình sẽ làm nhanh gọn luôn ok anh em xem mình làm nha nhắn gửi cái này cũng nhắn gửi cho nó chạy nha nhắn quay lại nè nhắn gửi mà đợi xíu cái này à. nó hơi lắc lắc gì chào lắc quá đi mà cái này tắp này chạy chậm quá ok mình sẽ ờ, kết thúc ờ, đây sẽ làm lại okay. đây bây giờ tiếp là anh em đánh người ok sau đó anh em kết thúc nha bây giờ anh em à, đợi nó chạy xong mà đây chạy xong rồi hai tám anh em nhắc quay lại nha anh em nhắc quay lại cho mình sau đó anh em à, thấy chiếc chạy không đây anh em à, nhắn chạy nhắn chạy nè sẽ chạy anh em, đấy nó nó đã gửi rồi đó không anh em thấy không nó đã gửi rồi đó mình không làm gì nha đây để con chuông nha, đấy nó gửi xong nó sẽ nhắn quay lại đấy nó tự động luôn anh em à, chỉ cần à, treo máy như vậy thôi ok thì uh, kết thúc uh, clip chúc anh em uh, là thành công nha